Việc biết rằng chúng ta có thể sử dụng không khí để di chuyển đồ vật có thể gây hứng thú cho trẻ. Để bắt đầu, bạn và trẻ có thể chọn một vài đồ vật nhỏ như một mẫu giấy nhầu nát, một chiếc lông chim, một hòn đá hoặc một cây bút chì. Sau đó, trẻ có thể xem vật nào trẻ có thể di chuyển bằng cách thổi chúng Bạn có thể nói về cách một số vật dễ di chuyển hơn những vật khác. Hoạt động này giúp trẻ hiểu rằng cho dù chúng ta không thể thấy không khí, nó có thể tác động lên mọi vật xung quanh chúng ta.